Xin chào tất cả anh em đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua anh em đầu tư như nào nhỉ à, Hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu vào buổi tối ngày hôm qua cũng như dạng sáng ngày hôm nay rồi đúng không Trận đấu giữa Senegal và Hà Lan à, Trận đấu này thì anh em chúng ta bú được cái kèo chấp Hà, à, Hà Lan chấp uh, Senegal 0.75 Nếu như anh em theo dõi trên kênh Và trận đấu giữa Mỹ và xứ Wales thì anh em chúng ta uh, mất nửa tiền cái kèo Mỹ khi mà trận đấu này hòa một đều và hôm qua mình có lên cho anh em tiếp trận đấu đó là giữa Mexico và Ba Lan trận đấu sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay để bỏ qua những trận đấu ngày hôm nay đi ở 5 giờ sẽ là trận đấu sớm đó là trận đấu giữa Argentina và Ả Rập và sau đó vào lúc 8 giờ sẽ là trận đấu giữa Đan Mạch và Tunisia tiếp đến đó là trận đấu vào rạng sáng ngày mai trận đấu đầu tiên của Pháp trong uh, World Cup năm nay à, ngày mai cũng sẽ là những trận đấu khá là hấp dẫn à, khá là hấp dẫn anh em khi mà có bốn đội à, mạnh ra sân anh em nhá Pháp này Đức này Tây Ban Nha cũng như là Croatia à, đến với trận của Pháp trước nào hiện tại kèo chấp đang là 1.75 kèo chấp đang là 1.75 đá với Úc anh em nhá và trên dưới cả trận đang là ở mức 3 hòa một mức tài mình nghĩ rằng là cũng khá là được có thể đầu tư được trong trận đấu này khi mà một đối thủ mạnh như là Pháp chỉ đá với một đội bóng uh, cửa dưới hoàn toàn đó là Úc của châu Á thôi Tuy nhiên thì trận đấu này thì uh, chúng ta chưa được uh, thấy quả bóng vàng 2022 không? Quả bóng vàng năm nay ra sân đó là Karim Benzema Xem một chút về mặt phong độ đi à, Trước cái trận đấu này thì chắc chắn rằng là Pháp họ được thi đấu cũng như được đá với những đội bóng gọi là uh, có tiếng hơn so với là Úc đúng không? Úc cũng có đá giao hữu, tuy nhiên thì ờ, họ chỉ đá với những đội bóng gọi là tầm trung thôi. Uh, New Zealand này, uh, Áo trước trận đấu này họ có giao hữu với hai trận đấu với New Zealand thì họ toàn thắng anh em. Còn Pháp thì uh, giải Nation League uh, năm nay Pháp uh, bị loại khỏi vòng uh, vòng bảng loại loại ngay vòng bảng nhưng mà họ uh, trong uh, 5 trận đấu 6 trận đấu thì họ chỉ có một chiến thắng thôi đấy ba trận thua và hai trận hòa xét một chút về uh, tất cả phong độ của các cầu thủ nhá phong độ của các cầu thủ của Pháp đi Ờ, dường như hàng công của họ ờ, có một phong độ rất là tốt uh, ờ, Mbappe đá PSG trong năm nay cũng khá là tốt rồi uh, đã thể hiện được uh, cái sức mạnh cũng như là tốc độ ở uh, cúp C1 Tuy nhiên thì uh, bỏ qua những uh, vấn đề ngoài lề như là cạnh tranh uh, hay là gây loạn ở phòng thay đồ thì uh, về tính chất chuyên môn thì Mbappe cũng là một cầu thủ đá khá khá là tốt cũng như là có phong độ khá là tốt ở cúp C1. Uh, Antoine Griezmann ở Atletico thì không thể hiện được nhiều Tuy nhiên thì những trận đấu vừa qua của Pháp thì Antoine Griezmann lại đá khá là hay Oliver Giroud cũng vậy Giroud ờ, đá cho AC Milan cũng khá là tốt và mình nghĩ rằng cái kèo chấp 1.75 uh, 1.75 trong trận đấu này mình nghĩ là anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào Pháp được còn cái tài 3 mình nghĩ rằng là ờ, tài 3 không phải là một mức tài mà anh em chúng ta có thể đầu tư ngay từ đầu 3 đến 3.25 mà có một mức kèo nữa đó là cái kèo tài thẻ 2.5 đấy cái kèo thẻ cái kèo tài thẻ 2.5 mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể đầu tư được khi mà hầu hết tất cả những cái trận đấu vừa qua của World Cup thì nổ thẻ khá là nhiều anh em nhé từ trận mở màn cho đến trận ngày hôm qua giữa Mỹ và ờ, xứ uh, Wales rất nhiều thẻ đấy nên là anh em chúng ta có thể chú ý đầu tư vào cái kèo thẻ 2.5 này kèo kèo góc 8.5 chúng ta sẽ đi hai mã kèo trước đi mình sẽ gợi ý cho anh em hai mã kèo trước nhá đó là Pháp 1.75 Pháp Pháp trừ 1.75 Cả trận cũng như là kèo tài thẻ anh em nhé Tài thẻ tại ở mức 2.5 Đấy Đây sẽ là hai cái mã kèo mình gợi ý cho anh em Để anh em chúng ta có thể đầu tư ngay từ đầu còn tất nhiên rồi à, ngày hôm qua thì là một ngày rất là rực rỡ mình nghĩ rằng là cũng có rất nhiều anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được những cái ma kèo mà anh em chọn thôi đúng không ngày hôm qua cũng có rất nhiều những cái trận đấu mà cũng dễ để anh em chúng ta đầu tư đấy đây ngày hôm qua trong nhóm của mình mình có đẩy cho anh em trận đấu giữa anh và iran thì anh em chúng ta bú cả năm kèo đấy ở ờ, bú bốn kèo anh em đây đi anh cả trận tài cả trận và anh hiệp 1 sau đó là cái kèo đó là thẻ Iran chấp thì ngày hôm qua là Iran hai thẻ thì anh em chúng ta cũng bú được cái kèo chấp thẻ 0.75 và trận đấu giữa Hà Lan thì anh em chúng ta bú thêm được mã kèo nữa đó là Hà Lan chấp 0.5 đúng không đấy mà không phải là trận đấu nào mình cũng chốt cho anh em trước trận đấu nhá à, trận đấu giữa Anh và Iran thì cũng khá là dễ để anh em chúng ta chốt rồi đúng không và trận đấu giữa Hà Lan trận đấu giữa Hà Lan đây trận dạ, đấu giữa Hà Lan và Senegal thì ờ, đến tận ờ, gần hết hiệp 1 thì mình mới đẩy cho anh em cái kèo cả trận ờ, Hà Lan chấp 0.5 cũng như là cái tài 2 tài 2 cũng khá là nguy hiểm như này anh em chúng ta lại hòa à, khoảng 20 phút cuối trận thì Hà Lan mới có hai bàn thắng và tiếp đó là trận đấu giữa Mỹ và xứ Wales thì anh em chúng ta mất nửa tiền cái kèo Mỹ chấp 0.7 à, 0.25 còn cái tài hai thì anh em chúng ta hòa đấy ngày hôm qua thì ờ, ở trong nhóm mình cũng đã có những cái mã kèo cũng như là đẩy cho anh em những cái mã kèo khá là rực rỡ rồi tổng ờ, là ăn 5 mã kèo trên tổng số 8 mã kèo đúng không đấy 5 5 mã trên tổng số 8 mã mà mình đã đẩy cho anh em trong uh, ờ, 3 trận đấu thật sự là mà nói thì mỗi trận đấu thì đều có rất nhiều những cái mã kèo mà anh em chúng ta có thể đầu tư Tuy nhiên thì không phải mã kèo nào cũng như là không phải là khi nào anh em chúng ta cũng tập trung vào những cái mã kèo chấp cũng như là những cái mã kèo trên dưới thôi anh em nhé. À, ờ, tính ra thì à, từ đầu à, xem nào từ đầu à, giải đến bây giờ thì à, đã có hai trận đã về cái tài hai hòa rồi và anh em chúng ta đã hòa hai cái kèo tài rồi đấy ba cái kèo tài mới đúng ba cái kèo tài rồi trận đấu Hà Lan và Senegal chúng ta cũng hòa kèo tài trận đấu Mỹ và xứ Wales cũng hòa kèo tài và trận đấu đầu tiên đó Qatar với Ecuador cũng hòa hòa kèo tài đấy đó là lý do mà vì sao mà nếu như anh em mà chẳng hạn như uh, trận khai mạc mình nghĩ rằng anh em có khá nhiều anh em đầu tư vào đội chủ nhà qua ta thì anh em lại chúng ta lại mất uh, hòa cái kèo tài đi tuy nhiên này anh em chúng ta lại mất uh, cái kèo chấp đúng không đấy vì vậy nên là anh em chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin cũng như là tập trung quá nhiều vào hai cái mã kèo chính nhá đặc biệt là có những cái mã kèo góc cũng như là những cái mã kèo thẻ cũng khá là sáng để anh em chúng ta có thể đầu tư mà đúng không đó thì uh, anh em nào mà muốn đồng hành cùng mình cũng như là muốn mình đồng hành cùng với anh em ở trong mùa giải uh, World Cup năm nay thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta nhận được những cái tiếp kèo trước trận đấu hoặc là trong khi trận đấu thì mình sẽ đẩy tiếp cho anh em những ma kèo khác để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là kiếm lợi nhuận còn bây giờ thì ờ, hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình